Đầu tiên chúng ta phải trải qua đó là khái niệm thế nào là liên kết hóa học và có một loại liên kết ở đây đó là liên kết ion. Khái niệm về liên kết Liên kết ví dụ như là chúng ta hay gặp một cái hình ảnh rất là quen thuộc ở trong lớp Ví dụ bạn này đoàn kết với bạn khác Hoặc là tập thể lớp đoàn kết với nhau để tạo thành một cái thể thống nhất đúng không nhỉ? Vậy thì đối với hóa học cũng thế hai hay nhiều nguyên tố có thể là riêng lẻ chúng ta sẽ thấy rằng nó hoàn toàn là không bền vững nó có thể là phản ứng với nhau để đưa đến một cái trạng thái tồn tại bền vững hơn vậy đó chính là mục đích của liên kết hóa học các em ạ liên kết hóa học là là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phần tử hoặc là tinh thể bền vững hơn tạo thành phân tử ở đây hay là phân tử ấy thì có nghĩa rằng là nó tạo thành các cái hợp chất đúng không nhỉ? Còn tạo thành tinh thể bền vững hơn, thầy lấy ví dụ như là từng nguyên tử carbon một có thể carbon thì chúng ta thấy nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Rất là nhỏ, rất là mạnh. Nhưng với một hợp chất của carbon mà thầy Duy có thể giới thiệu là kim cương thì đây lại là một loại hợp chất cực kỳ bền vững, được coi là cứng nhất trong tất cả các loại vật chất. Chính vì tính cứng nhất này nên là kim cương thường được lấy là đơn vị để xác định được cái độ cứng được không nhỉ? Đấy, và một trong các yếu tố mà tạo nên cái sự cứng nhất của kim cương đó chính là cái uh, sự sắp xếp các nguyên tử carbon ở trong kim cương nó rất là bền vững nó rất là có trật tự do đó là cái phần liên kết này nó sẽ là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành một có thể là các phân tử đúng không là các hợp chất của chúng ta hai là tạo thành các tinh thể nhưng mà nó sẽ có một cái điều kiện là bền vững hơn các em chú ý nhé và khi có sự chuyển các nguyên tử riêng rẽ thành nguyên tử hay là phân tử riêng rẽ thì chúng ta chú ý cho thầy Duy như sau là khi có sự chuyển như vậy thì sẽ có các liên kết hóa học thì nguyên tử có xu hướng là đạt đến cấu hình electron bền vững giống như khí hiếm. Đấy. Ban đầu khi các nguyên tử nó tồn tại, sau này khi chúng ta học ở trong ờ, các cái bài liên quan đến chất cụ thể, ví dụ như clor hay là flor hay oxy hay lưu hình thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các nguyên tử của chúng ta nó không tồn tại một kiểu riêng lẻ. Nghĩa là không thể nào mà nhìn thấy là khí clor ở lâu trong không khí hay khí clor ở lâu trong tự nhiên hay cũng không thể nào mà chúng ta nhìn thấy một cái màu sắt một màu sắt trơ ở ngoài tự nhiên được Đúng không nhỉ? Bởi vì nó luôn luôn có một cái xu hướng luôn luôn đạt đến cái cấu hình bền vững giống khí hiếm của chúng ta. Được chưa? Luôn luôn đạt đến cấu hình bền vững giống khí hiếm của chúng ta. Và khi nó có nhu cầu như vậy rồi thì nó bắt đầu nó tìm kiếm và nó tự xây dựng cho nó các cái xu hướng để nó thể hiện một là tính chất hóa học, hai là nó thể hiện bằng cái sự là liên kết với một cái nguyên tử khác. Do vậy chúng ta